xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chị Hiên ở trong buổi học đầu tiên này của chúng mình trong chương trình ngữ văn lớp 12 là một năm học tràn đầy hứa hẹn đối với chúng mình đúng không ạ? Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đợi nhau một vài phút để bắt đầu buổi đầu tiên ngày hôm nay cùng với chị nhá. Được không nào? Những tháng năm ta đi cùng nhau Nơi anh thuộc về Các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa? Hello, xin chào các bạn Đây là buổi đầu tiên Trong uh, chuỗi cái khóa học không đồng Mà chị dành tặng cho các bạn với một cái mục đích Là chị em mình có thể cùng với nhau tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 12 một cách đơn giản nhất và các bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi này Các bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực này Các bạn sẽ cảm thấy là cái hành trình chúng ta khám phá môn văn Đặc biệt trong chương trình ngữ văn lớp 12 ấy Là một trong những cái hành trình rất là thú vị và tuyệt vời Nếu như chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tốt mọi thứ ngay từ ban đầu thì chắc chắn là việc chinh phục 8 cộng hay 9 cộng là việc cực kỳ cực kỳ đơn giản thôi. Ok không ạ? Nào các em ơi, quay trở lại đây cùng với chị nào. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Các bạn đã có mặt hết ở đây chưa? Các em đã có mặt hết ở đây chưa ạ? Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Chị chào Thanh Bình Rồi bây giờ bắt đầu chào các bạn này <laughs> Rồi chị chào Thanh Bình, chị chào Kim Ngân, chị chào Ngọc Huyền À, tôi đang học Tây Tiến đấy là Chị chào Lan Anh Rồi, chị chào các bạn Hello Thu Phương Đã gần 300 bạn rồi Ok, đồng ý Như chị đã nói rồi Trước tiên thì ngày hôm nay sẽ là một cái buổi để chúng mình tiếp cận với chương trình ngữ văn lớp 12 Có thể là một cái chương trình với những cái tác phẩm hoàn toàn lạ lẫm với các bạn <laughs> Thế à, ok hello Trâm, Trâm Lê nhá, xin chào em Rồi các bạn ơi, à, có thể là sẽ là một cái những cái tác phẩm và tác giả hoàn toàn lạ lẫm với các bạn Thế nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là mọi cái sự lạ lẫm khi chúng mình tiếp cận thì nó sẽ trở thành thân quen thôi và chắc chắn là chúng mình sẽ cảm thấy cực kỳ thân quen và gần gũi với chương trình ngữ văn lớp 12 thôi Qua một cái khóa học bao gồm 4 buổi này cùng với chị Ok không ạ? À? Nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Được không nào? Sẵn sàng chưa? Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nhở? Các bạn đã sẵn sàng chưa? <laughs> rồi 400 bạn rồi ạ à. Rất là nhanh Trời ơi năm nay đúng thật Chị phải nói một điều là 2K4 cực kỳ chăm chỉ luôn Chị nói thật đấy Đây là cái cái cái điều mà chị nhận thấy là 2K4 ở thời điểm hiện tại Đã cực kỳ cực kỳ máu chiến rồi và chị vui về điều đấy lắm Bởi vì như năm ngoái ấy ờ, Ok đương nhiên là là chị cũng đã tiếp cận với các bạn anh chị 2K3 từ rất sớm Thế nhưng mà không được đông đảo như các em năm nay đâu <laughs> Không được đông đảo như các em năm nay đâu Nói thật đấy Nhớ rồi, nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé các bạn thân mến, ở thời điểm hiện tại thì đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình vẫn sẽ bao gồm 3 phần chính. Đó là đọc hiểu này, nghị luận xã hội này và nghị luận văn học này. Đúng chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là cái phần chiếm nhiều điểm nhất không chỉ là trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của các bạn đâu. Đúng không ạ? không phải là trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của các bạn đâu Mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? À kể cả là những cái bài kiểm tra ở trên lớp của chúng mình ấy Thì cái phần này ạ Nghị luận văn học Được không ạ? Thì phần này Phần nghị luận văn học Chính là phần mà thường các bạn sẽ được đề cập và được hỏi nhiều nhất Được không ạ? Không biết là đã có ai đó phân tích cho các bạn chưa? Thế nhưng để có thể làm được câu nghị luận văn học ấy, thì các bạn sẽ cần phải lưu ý giúp cho chị những vấn đề sau. Cái số 1 Quan trọng nhất trong cái việc chúng ta tiếp thu và có thể hoàn thành được bài viết nghị luận văn học Đó chính là chúng mình phải nắm bắt được thật là chắc về kiến thức nền Được không ạ? À? về kiến thức nền. Chị coi đây chính là cái phần nền tảng nhất, là phần cơ bản nhất và cũng là phần quan trọng nhất để các bạn có thể xử lý được câu nghị luận văn học. Ok chưa ạ? Nên chị đề nghị là với phần này các bạn phải học cực kỳ là nghiêm túc. Song song với đó các em cũng biết là bên cạnh kiến thức nền ấy thì chúng mình sẽ có một cái phần nữa chúng mình cần phải ôn đó là phương pháp làm các dạng đề phương pháp làm các dạng đề Và các em ơi, chị hiểu một điều rằng là ở trên lớp ấy Thì thường các bạn chỉ trọng tâm và có đủ thời gian để học về kiến thức các tác phẩm thôi Thậm chí ấy là chúng mình không có được nhiều những cái phần mở rộng Bởi vì là không có nhiều thời gian, chỉ có 45 phút trong một tiết học thôi Thế nên là nhiều khi chúng ta cũng phải thông cảm cho thầy cô là như vậy Thế thì với cái thời lượng đấy chỉ đủ để chia sẻ về kiến thức nền thôi Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chính vì là chỉ đủ thời lượng để chia sẻ với các bạn về kiến thức nền. Thế nên phương pháp làm các dạng đề hầu như là cái mà chúng mình không được đề cập đến. Được không ạ? À? Với những cái tiết học chính ở trên lớp là hầu như chúng mình không được đề cập đến. Thì cái vấn đề chị muốn nói ở đây rằng là thật ra làm nghị luận văn học, nghị luận xã hội hay là đọc hiểu đều có phương pháp. Và tại vì sao mà học sinh của chị Hiên lại khác biệt như vậy? Các bạn ấy nhìn đề cái là các bạn ấy có thể xử lý ngay và luôn. Là bởi vì sao ạ? Là bởi vì các bạn ấy biết cách làm cái dạng đề đấy Hay nói cách khác là các bạn ấy có một cái phương pháp làm các cái dạng đề Được không ạ? Các bạn ấy biết được mở bài cần làm gì, thân bài cần làm gì và kết bài cần làm gì Đây là một trong những cái tưởng rằng không quan trọng nhưng lại cực kỳ quan trọng để gì ạ? Chúng ta làm bài thi của chúng ta nó vừa hay, nó vừa chắc chắn, nó vừa chỉn chu Ok chưa nào? Bên cạnh đấy thì đương nhiên chúng ta còn cần thêm cái phần về diễn đạt nữa Phần về diễn đạt này thì bản thân chị nghĩ rằng là không có gì có thể thay thế bằng việc là chúng mình phải luyện tập. Và luyện tập ở đây nói cách khác là chúng mình sẽ phải thường xuyên viết này Thường xuyên được trao đổi với những người có trình độ cao hơn các em Để họ nhận định được rằng là bài của các bạn phần này đã ok chưa Lợi thế của các bạn là cái gì ở thời điểm hiện tại và các bạn chưa tốt ở phần nào Thì cái phần này là cái phần mà các bạn sẽ phải thường xuyên thường xuyên viết nhá Thường xuyên viết, thường xuyên được sửa, thường xuyên tích lũy, tiếp thu Để vừa mở rộng vốn từ này Và vừa mở rộng cái vốn kiến thức của mình Làm cho bài viết trở nên linh hoạt hơn nữa Ok chưa ạ? Rồi Tiếp tục cái số 4 Đương nhiên là trong cái phần kiến thức này Chúng ta cũng nên tập trung ôn luyện thêm Về cái phần kiến thức mở rộng Kiến thức mở rộng để làm gì ạ? Kiến thức mở rộng để chúng mình có thể tiến hành so sánh văn học Thật ra so sánh văn học là một trong những cái thao tác lập luận mà chúng ta thấy rằng nếu như các bạn biết cách sử dụng nhá, các em hiểu thực tế về bản chất cách sử dụng của so sánh văn học thì các em sẽ thấy nó rất là hay chứ không phải nó sáo mòn chứ không phải nó bắt buộc giống như cái kiểu lúc nào các bạn cũng nhắng nhộn lên là gì ạ? Ôi chị ơi, chị phải cho em kiến thức, chị phải cho em kiến thức uh, mở rộng liên hệ đi. À, lúc nào cũng thế nhưng mà vấn đề là có biết sử dụng đâu. Nhưng mà vấn đề là có biết sử dụng đâu Thế nên cái chị muốn nói với các bạn ở đây là gì? Các bạn phải hiểu thực chất so sánh văn học nó là cái gì Và chúng ta sẽ sử dụng so sánh văn học để làm gì Khi mà các bạn đã hiểu được bản chất như thế rồi Thì cái việc vận dụng của các bạn nó mới tốt được Các em ạ à, Chị chỉ xin các bạn một điều duy nhất đấy thôi Là các em ơi Các bạn hãy học thực chất chúng mình hãy học hiểu thay vì việc tất cả mọi thứ đều phớt lờ phía trên phớt lờ phía trên ok chưa ạ lưu ý giúp chị cái này nhá Thêm vào đấy, chúng ta vẫn còn cần phải chuẩn bị thêm một cái yếu tố nữa. Đó chính là yếu tố trình bày của các bạn Trình bày ở đây thì sẽ bao gồm chữ viết và bố cục của bài viết. Nếu như bạn nào còn đang chữ chưa được đẹp cho lắm thì hãy dành thời gian để chữ viết của mình nếu như không đẹp thì cũng sẽ dễ nhìn bởi vì chữ viết cũng ảnh hưởng rất là lớn tới tâm trạng của người chấm bài. Và đồng thời thì chữ viết cũng ảnh hưởng tới việc là đôi khi các bạn viết hay kinh khủng luôn nhưng mà bởi vì là người ta không nhìn ra chữ gì cả. Thế nên làm sao mà không hiểu bài của các bạn thì làm sao mà cho các bạn điểm được. Vấn đề là như thế. Nên các em sẽ lưu ý giúp cho chị chị Đây là năm cái lưu ý đầu tiên của chị dành cho các bạn đối với cái câu nghị luận văn học này Được không ạ? Đương nhiên là ở trong cái khóa học chúng mình xuất phát điểm cùng với nhau Chị chỉ có thị, chị chỉ có thể chia sẻ cùng với các bạn về phần này thôi ạ à. Đó chính là một mảng kiến thức nền. Còn lại nếu như các bạn muốn học tất cả mọi thứ từ 1, 2, 3, 4, 5, cả kiến thức liên quan tới nghị luận xã hội, cả kiến thức liên quan tới đọc hiểu và thậm chí là luyện đề, thì các bạn đừng quên việc tham khảo những cái khóa học của chị nhá. Và đặc biệt ở thời điểm hiện tại đó chính là chị đang có một cái khóa học VIP được không ạ? Đây là khóa học các em sẽ đồng hành cùng với chị suốt cả một năm học dài tới khi các bạn thi luôn Chỉ cần học duy nhất một khóa này Không cần phải học thêm bất cứ một cái khóa học nào khác Nếu như các bạn cam kết với chị về độ chăm chỉ làm bài, chăm chỉ học, chăm chỉ tiếp thu Thì chị cũng cam kết với các bạn về 8 cộng Được không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ được 8 cộng với cái khóa học này Ok chưa? Rồi, thì một lát nữa các bạn có thể tham khảo thêm bởi vì ở phần cuối chị sẽ bật mí cho các bạn một cái món quà bất ngờ đấy nhá. Bây giờ quay trở lại ở đây, chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái hệ thống chương trình ngữ văn lớp 12. Đặc biệt trước tiên là ở cái hệ thống văn bản trước nhá. Chúng mình sẽ cùng với nhau đi trên một chuyến hành trình và chị muốn đặt cái câu hỏi đầu tiên cho các bạn là các em ơi, các bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng với chị Hiên trong chuyến hành trình này chưa? Nào, các em ơi, các bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng với chị trong chuyến hành trình này chưa nhở? Nếu như sẵn sàng rồi, hãy cho chị thấy cánh tay của các bạn nào. <laughs> Nếu như sẵn sàng rồi, hãy cho chị thấy cánh tay của các bạn nhá. Nào, chị muốn thấy cánh tay của các bạn, chị muốn thấy sự ủng hộ của các bạn. Vừa rồi mới chỉ là một chút xíu xíu về cái phần chia sẻ đầu tiên liên quan tới cái câu quan trọng nhất thôi. Còn nhiều thứ thú vị đang chờ đợi chúng mình lắm. Nhưng mà trước tiên chị muốn thấy cánh tay của các bạn trước. Các em ơi, sẵn sàng chưa? À, đồng ý Ở đây thì chị cũng thấy là có rất là nhiều bạn đang tham gia vào khóa học VIP của chị Hiên rồi Đúng không ạ? Còn lại một số bạn chưa có thông tin thì chúng mình có thể chủ động tìm hiểu thêm nhá Hello Thanh Bình rồi, ok Ngoãn giơ tay rồi này À, Huệ giơ tay rồi này Rất là nhiều cánh tay đang giơ lên này Rồi Dương Hồng Ngọc này, ok Chị thấy tinh thần quyết tâm như vậy là chị rất là mừng luôn Rồi, sẵn sàng, Ngọc Huyền sẵn sàng Ok Thế thì tất cả các bạn đều đã sẵn sàng Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái chuyến hành trình như thế này nhé Được không ạ? À? Trước tiên chúng mình sẽ cùng à, lượt qua một chút về hành trình của những bài thơ Các em nhé Chúng mình sẽ cùng với nhau à, đi trên hành trình của những tác phẩm thơ trước nhở các bạn nhở Đây là đang khái quát lại chương trình để các bạn dễ định hình nhá được không ạ? À? Để các bạn dễ định hình nhá à, Thật ra thì cái cách ghi nhớ của chị ấy Thường là chị sẽ ghi nhớ theo cái hệ thống Những cái gì nó cùng với nhau chị sẽ sắp xếp nó vào một ngăn tủ Đấy, tất cả những cái gì cùng với nhau có đặc điểm giống nhau chị sắp xếp vào một ngăn tủ à, Tất cả những cái phần ví dụ như văn xuôi chị lại xếp vào một ngăn tủ khác Thì khi mà chúng mình kéo cái ngăn tủ đó ra thì cái việc chúng mình tìm lại kiến thức nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều nhá Thế nên bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu này Các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngữ văn lớp 12 ấy Các bạn sẽ được học về một bài thơ Bài thơ này là bài thơ đưa chúng mình đến gần hơn với một người nghệ sĩ mà người ta nói rằng người nghệ sĩ ấy là người con của xứ đoài mây trắng mộng mơ. Đó là hình ảnh của một người nghệ sĩ đã in dấu với vẻ đẹp đa tài nhưng cũng rất mực đa tình. Là một bài thơ để chúng mình hiểu thêm về hình ảnh của những người lính trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Họ đã trải qua những gian khổ và mất mát thế nào. Họ đã để lại trong trái tim của thế hệ độc giả sau này cái vẻ đẹp của mình như thế nào. Và một phần thiên nhiên Tây Bắc cũng đã được gợi mở ở trong bài thơ này. Bài thơ này có tên là tên của một binh đoàn ạ. và đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đây chính là thi phẩm đầu tiên mà các bạn cùng với nhau đi tìm hiểu được không ạ? À? Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá. Các bạn thân mến, tiếp tục trong cái chuyến hành trình thời gian đấy. Chúng ta sẽ bắt gặp một bài thơ mà hồi lớp 4 các bạn đã từng được học một đoạn thơ ở trong bài thơ đó rồi. Nhưng mà chị nghĩ là chắc các em không có nhớ đâu ạ. <laughs> đó, đó là bài thơ mang tựa đề là gì các bạn nhớ không? À, ta về mình có nhớ ta, Ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đồ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình Thủy chung Đó chính là bài thơ Được coi là bài thơ đỉnh cao của đời thơ tố hữu một nhà thơ đã từng bộc bạch rằng Mà rất thật trái tim anh đó chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu Bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Đây chính là thi phẩm số 2 Được không ạ? À? Đây chính là thi phẩm số 2 Ok chưa nào? Tiếp tục đến với tác phẩm số 3 đây không phải là một bài thơ ạ. À. Đây không phải là một bài thơ ạ, à, mà đây là một trích đoạn. Đây là trích đoạn được trích từ trường ca mặt đường khát vọng. Là trích đoạn để những người trẻ chúng ta ở thời điểm bây giờ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với đất nước, với tổ quốc, với quê hương. Nếu như ở trong giai đoạn trước, ở trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết rằng À, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết rằng Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng Ôi tổ quốc nếu cần ta chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông thì ở thời điểm bây giờ, khi chúng mình đọc lại trích đoạn đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại thêm một lần nữa, chúng ta tự hỏi bản thân mình, đất nước đã được tạo nên từ máu xương của những con người vô danh. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, chúng mình cần phải có nhận thức như thế nào? Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Được không ạ? À? văn bản số 3, trích đoạn đất nước, trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Ok chưa nào? Nguyễn Khoa Điểm. Xong nhá. Được chưa nào? Qua bài, qua trích đoạn đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, chắc hẳn rằng các bạn vẫn còn nhớ thi phẩm năm nay. Khi đã 11 năm rồi thì năm nay sóng đã quay trở lại với các bạn 2K3. Đây là một trong những bài thơ mà bản thân chị yêu thương vô cùng. Yêu thương giống như yêu thương Tây Tiến của Quang Dũng, giống như Việt Bắc của Tố Hữu hay đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Thì bài thơ sóng ở đây lại mang một cái giai điệu nó khác lắm. Tôi nhìn thấy một bông hoa, một đóa hoa thơm được hái dọc chiến hào. Đúng không ạ? À, một đóa hoa thơm được hái dọc chiến hào Và đó là đóa hoa thơm mà Xuân Quỳnh đã gửi gắm trong một bài thơ mang tựa đề giản dị Thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Lưu ý giúp chị, được không nào? Đây là một bài thơ viết về tình yêu Những con sóng vô hồi vô tận ở ngoài đại dương bao la Đã thay cho nhân vật trữ tình nói lên biết bao nhiêu những nỗi niềm thầm kín để rồi chúng ta, những con người của thế hệ sau này lại tiếp tục trân trọng những bí ẩn của tình yêu tạo ra, lại kiếm tìm những định nghĩa, những quy luật để đi cắt nghĩa về tình yêu và trân trọng hơn về tình yêu mà mình đang có chúng ta nhận ra một tâm hồn đầy những trực cảm, một tâm hồn vừa trẻ trung hồn nhiên và tươi tắn thế nhưng cũng ấp ấp ủ ở trong đó là những chăn trở và âu lo thường trực. Đó là tiếng thơ riêng của Xuân Quỳnh mà chỉ có thể bắt gặp ở trong những vần thơ của người nghệ sĩ này mà thôi. Ok chưa nào? Và cuối cùng, chúng ta có thêm một bài thơ tiếp theo ạ. À. Đó là bài thơ lấy cảm hứng từ hình ảnh của người nghệ sĩ Federico Garcia Lorca là một người con của xứ, của xứ Andalusia xinh đẹp, là một người con của thảo nguyên, của núi rừng Granada, là một người con của xứ sở Tây Ban Cầm và với cái gì ạ? Sự đồng cảm, sự chi âm chi kỷ từ một con người ở ờ, hiện tại dành cho một con người từ quá khứ thì nhà thơ Thanh Thảo đã tạc dựng thành công về hình ảnh người nghệ sĩ này trong tác phẩm mang tựa đề Đàn guitar của Lorca đàn guitar của Lorca. Được không ạ? À? Đàn guitar của Lorca. Đây là một trong số những bài thơ theo trường phái tượng trưng siêu thực của nhà thơ Thanh Thảo là một trong số những bài thơ vô cùng, vô cùng tiêu biểu và nổi bật. Ok chưa ạ? Thì các em ơi, đây chính là hành trình thơ ạ. Là một cái hành trình vô cùng tuyệt diệu mà chúng mình sẽ được khám phá cùng với nhau trong chương trình ngữ văn lớp 12. Ở đây đã có những bạn nào đã đọc hết tất cả các bài thơ này rồi Nào, ở đây có bạn nào đã đọc hết tất cả các bài thơ này rồi nhở? Nói chị nghe xem nào Ở đây có những bạn nào đã đọc hết tất cả các bài thơ này rồi giơ tay chị xem <laughs> à, Đúng rồi, nói chung là kể cả trong những cái khóa học free Hay là trong những cái khóa học có phí ấy Thì bao giờ chị cũng nói rồi Cái sự tận tâm vẫn là điều mà học văn chị Hiên đặt lên hàng đầu nên là nói chung là hữu xạ tự nhiên hương thôi Vì sao có rất là nhiều bạn lại đăng ký khóa học của chị Hiên là vì như vậy <laughs> Rồi, ok không sợ nữa Khi học cùng với chị rồi Ngọc Huyền ơi Em sẽ thấy rằng bài đàn guitar của Loka là một bài thơ siêu hay luôn đấy Và hay như thế nào thì cứ bình tĩnh nhá Cứ chờ đợi, cứ bình tĩnh Ok không? Các bạn ơi, nào Đang có những bạn nào đọc hết cả năm bài thơ này rồi nói chị nghe nào À em chỉ còn bài đàn guitar của Loca thôi à Trời ơi bài thơ đấy hay thế mà không đọc Bài thơ đấy hay lắm luôn ấy Khi mà các bạn đã tìm hiểu và các bạn hiểu về bài thơ đấy rồi Các bạn sẽ thấy bài đấy rất hay luôn <laughs> Đương nhiên là cái phần phát trực tiếp này sẽ bị xóa đấy Nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá Đương nhiên là sẽ bị xóa đấy Nên các bạn chú ý giúp chị nha À ok Minh Hằng đã đọc hết rồi này Bạn đấy, bạn Minh Hằng này là một bạn mà rất là chăm chỉ ở trong lớp VIP của chị Trong lớp khóa học của chị rồi, ok Ok, ok Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái thi phẩm mà ngày hôm nay Chị đã nói là chúng mình sẽ cùng trao đổi với nhau Đó chính là bài thơ mang tựa đề là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Ở trong buổi ngày hôm nay, chị sẽ giúp các bạn định hình về những vấn đề như sau Một là những thông tin liên quan tới nhà thơ Quang Dũng 2. Chị sẽ hướng dẫn các bạn phân chia bố cục của bài thơ này. 3. Chị sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về đoạn thơ 14 câu thơ đầu trong thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng để các em hiểu về cách chúng mình đi phân tích bài thơ này ra sao và các em có thể áp dụng cái phần đó vào việc phân tích phần thơ còn lại ở trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá à, Chuẩn bị à, vở bút để ghi lại chứ hả Chuẩn bị vở bút để ghi lại chứ mấy đứa <laughs> Phải ghi lại chứ đúng không rồi, ok, rất nhiều bạn đã đọc hết rồi Cực kỳ tuyên dương tinh thần của các bạn Cực kỳ tuyên dương tinh thần của các bạn nhá Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ghi cái tiêu đề ở đây nhá Đó là văn bản Văn bản Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Tây Tiến Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Được không ạ? Có một bận Tôi từng nghe nhà thơ Giang Nam đã từng đưa ra một cái lời nhận định của mình như thế này Khi mà đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Giang Nam viết là Tây tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Sau đó tôi lại bắt gặp một cái lời nhận định ở trong một cái cuốn hồi ký viết về binh đoàn Tây Tiến. Thì à, có một cái lời nhận định của nhà thơ Vũ Quần Phương nhận định về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thế này. Đấy là chỉ với bài thơ Tây Tiến thôi Mà dường như Quang Dũng đã đứng biệt lập ở riêng một ốc đảo Và đó là một cái ốc đảo rất là khác biệt trong thơ ca kháng chiến Thế thì chính cái điều đấy khiến cho bản thân của tôi rất tò mò Tôi tự hỏi rằng không biết bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng có điều gì mà lại hấp dẫn người đọc thế Mà không chỉ hấp dẫn người đọc Còn tạo ra được rất là nhiều ấn tượng với những người nghệ sĩ có tầm khác nữa Thế là bắt đầu tìm kiếm trong chuyến hành trình của mình ngược dòng thời gian. Để tìm hiểu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì phát hiện ra rằng sự thú vị của bài thơ này không dừng lại ở việc là tôi tìm hiểu về bài thơ đâu. Mà ngay từ đầu khi tìm hiểu về Quang Dũng đã thấy vô cùng hấp dẫn rồi. Các em ơi, à, ở trong sách giáo khoa của chúng mình có một cái hình ảnh về nhà thơ Quang Dũng đấy. Các em có thấy là đây là một người nghệ sĩ rất là điển trai không ạ? Các bạn <laughs> Các em ơi các bạn có nhìn thấy không Các bạn có nhìn thấy đây là một người nghệ sĩ rất điển trai không ạ à? Sống mũi thì rất là cao Nhìn rất là tây này Đúng không ạ à? Đôi lông mày thì rất là đậm phải không ạ? Sắc nét, rồi thì ánh mắt này, gương mặt, tất cả mọi thứ nhìn đều rất là toát lên cái thần thái. Tức là một cái vẻ đẹp mà chúng ta thấy rằng là à, đây là một cái người nghệ sĩ nói thực sự nhá. Đúng, phải thừa nhận Ông ấy là một người rất là là điển trai Đúng không ạ? Rất là điển trai Ok chưa? Rồi thì ở đây chúng mình sẽ trước tiên có thông tin về nhà thơ Quang Dũng trước nhá Như sau ạ Đây chúng ta sẽ có trước tiên Như sau nhá Được không nào? <laughs> Rồi được chưa nào? Chúng mình sẽ có này Một nhỏ tác giả Trước tiên sẽ là những thông tin về nhà thơ Quang Dũng. Trước tiên là những thông tin về nhà thơ Quang Dũng. Các bạn ơi, các bạn sẽ bắt đầu thấy này, chúng ta sẽ thấy nhá. Nhà thơ Quang Dũng ở đây, chị sẽ gạch những cái ý chính cho chúng mình thôi để các bạn nhớ ngay lập tức luôn nhá. Đó là cái thứ nhất Ông ấy tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê ở làng Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Tây và nay thuộc về Hà Nội. Được không ạ? À? Và nói về con người của nhà thơ Quang Dũng. Thì đây là một người nghệ sĩ đa tài. Được không nào? Trước tiên, cụm từ đầu tiên ghi nhớ giúp cho chị. Đó chính là một người nghệ sĩ đa tài. Tại sao nói rằng đây là một người nghệ sĩ đa tài ạ? À? À, ông ấy rất giỏi trong những việc sau ạ. Các em giỏi trong những việc gì? <laughs> mấy đứa, à, mấy đứa 2K4 của chị giỏi trong việc gì? Ăn, ngủ, học toán, học văn, học anh, học sử, học địa. Các em giỏi trong việc gì ạ? À, các bạn ơi, Quang Dũng thì giỏi trong một số việc cơ bản thế này thôi ạ. Đó chính là làm thơ. Làm thơ. Đó chính là viết văn. Đó chính là soạn nhạc Được không ạ? Đó là làm thơ, viết văn, soạn nhạc, vẽ tranh À được không ạ? Và thứ gì thì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả Thế nhưng Quang Dũng vẫn được bạn đọc biết đến với tư cách trước tiên là của một nhà thơ lưu ý giúp chị nhá Có nghĩa là cái công việc làm thơ vẫn là cái công việc mà đưa Quang Dũng đến gần với bạn đọc nhất Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị điều này Hay nói cách khác ở đây Đó chính là được bạn đọc vừa biết đến với tư cách Trước tiên Của một nhà thơ Được không ạ? Đây là thông tin đầu tiên về Quang Dũng các em ơi, ghi nhớ giúp chị nào Nào cùng hình thành ghi nhớ lại kiến thức giúp chị nào Nào, bắt đầu chỉ cần nhớ một cái rất đơn giản như thế này nhá Thứ nhất, Quang Dũng là một người con của mảnh đất Hà Nội Được không ạ? À? Và ông ấy được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài Sự đa tài của Quang Dũng thể hiện ở việc Ông ấy vừa biết viết văn, vừa biết soạn nhạc, vừa biết vẽ tranh, và vừa biết làm thơ. Thế nhưng trong số những công việc này thì nhà thơ Quang Dũng lại bạn được bạn đọc biết đến với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Được không ạ? Hình ảnh của người nghệ sĩ này in dấu ở trong lòng của bạn đọc với sự đa tài. Đây là ý trước tiên các bạn lưu ý giúp chị nhé. Nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ được ý này chưa ạ? Các bạn nhớ được ý này chưa nhở? Các em nhớ được ý này chưa? <laughs> các em ơi, các bạn nhớ được ý này chưa nhở? Ai nhớ được ý này rồi giơ tay chị xem nào Có mấy đứa đang bảo chị ơi lác quá Bình thường mà nhỉ, chị chị xem rất là ok mà, bình thường mà Nào các em ơi, các bạn ơi <laughs> Các bạn ơi, các bạn nhớ được ý này chưa? Ý đầu tiên về con người của Quang Dũng nhớ được chưa? À, chị sẽ nói một lát nữa chị sẽ nói rằng là tại sao mà chúng mình nên ghi nhớ thông tin về tác giả bởi vì là nếu như chúng ta không ghi nhớ về thông tin tác giả Chúng mình sẽ cực kỳ cực kỳ là thiệt thòi trong việc viết luôn đấy Nhá Trong việc hoàn thành bài viết luôn đấy Chúng mình sẽ cực kỳ thiệt thòi luôn đấy Ok chưa nào rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với một cái phần kiến thức quan trọng hơn về tác giả Quang Dũng nhá. Đó chính là về sự nghiệp văn học của người nghệ sĩ này. Được không ạ? Sự nghiệp văn học của Quang Dũng Ok chưa? Nói về sự nghiệp văn học của Quang Dũng thì chúng mình sẽ cần lưu ý những ý sau giúp chị nhé. Chúng ta thấy rằng là Quang Dũng là hình ảnh của một người nghệ sĩ như thế nào nhở? Thường lựa chọn đề tài trong bài viết của mình, đó chính là đề tài người lính. Đề tài người lính. Và cái thứ hai là đề tài về quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm. Đúng không ạ? Quê hương xứ đoài mây trắng của ông nhá. Các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Đây là đề tài. Cái tiếp theo, chúng ta thấy rằng giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng tạo một cái ấn tượng đối với bạn đọc đó chính là chúng ta vẫn thường thấy là nếu như tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng viết trong tác phẩm của mình rằng Gì lừng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không Thì cái câu nói đó cũng khiến cho chúng ta nghĩ về thế giới văn chương nghệ thuật Có lẽ ở trong thế giới văn chương nghệ thuật điều đáng sợ nhất là đôi khi các tác giả lại lừng lơ trong những cái điều mà họ nghĩ và họ viết. Thế nên điều quan trọng nhất đối với mỗi người nghệ sĩ ấy, chính là cái hành trình đi tìm ra giọng nói của riêng mình. Thì ở đây, nhà thơ Quang Dũng đã tìm ra được một cái giọng thơ riêng biệt của mình để rồi chỉ cần nhắc tới Quang Dũng, nhớ về Quang Dũng, người ta sẽ nhớ tới bốn đặc điểm ở trong thơ ông chính là hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Hồn hậu Phóng khoáng Hồn hậu Phóng khoáng Lãng mạn Lãng mạn Và tài hoa Ok chưa nào? Hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa Được chưa ạ? Và Quang Dũng là một trong số những nhà thơ nổi bật trong nền thơ ca kháng chiến. Nền thơ ca kháng chiến, đặc biệt là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nha, các bạn lưu ý giúp chị Đây là những cái thông tin cơ bản nhất Nhưng cũng khá là đầy đủ về nhà thơ Quang Dũng rồi Các bạn sẽ ghi nhớ giúp cho chị nha Chị cùng với các bạn nhắc nhớ lại một lần nữa về nhà thơ Quang Dũng Để cùng ghi nhớ trong đầu nào Học cùng với chị Hiên là bao giờ cũng cố gắng đạt được một cái mục tiêu Là học đến đâu là nhớ đến đấy Thay vì việc ôm đồm quá nhiều kiến thức Thì chúng mình sẽ học theo cái hình thức là cố gắng học từng chút một Nhưng học đến đâu là nhớ đến đấy Cái đó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với các bạn cứ ôm rất nhiều kiến thức vào Các bạn học, các bạn đọc, các bạn cố gắng thuộc Nhưng mà tự nhiên một cái thời điểm nhận ra rằng sao mình lại quên hết đi thế này Bởi vì mình có phải đang học hiểu bản chất đâu mà cụ thể ở đây là mình đang học theo cái hình thức là mình cứ học là học thôi cứ biết học là là ghi nhớ nó vào trong đầu thế thôi chứ cũng chẳng hiểu được bản chất là như thế nào thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhắc lại với chị nhá như sau trong nền văn học Việt Nam hiện đại hoặc là trong nền văn học thơ trong nền thơ ca kháng chiến. Nhà thơ Quang Dũng được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Sự đa tài đó được thể hiện qua việc ông rất giỏi viết văn, soạn nhạc, vẽ tranh và làm thơ. Thế nhưng nhà thơ này vẫn được bạn đọc biết đến với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Mặc dù sáng tác không nhiều, thế nhưng Quang Dũng cũng đã để lại một sự nghiệp văn học với vẻ đẹp, với vẻ đẹp khác biệt để mỗi để mỗi bạn đọc sau này đều ấn tượng về sự nghiệp sáng tác của ông. Đề tài Quang Dũng thường theo đuổi đó chính là đề tài viết về người lính và viết về quê hương xứ đoài mây trắng của mình. Ông mang trong mình một giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa và Quang Dũng là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp với những tác phẩm ấn tượng của mình. Chấm hết. Ok, chốt xong về Quang Dũng. Các bạn ơi hiểu không ạ? Các em mà còn không hiểu nữa thì chị cũng đến là chịu thôi. Được không nào? Các bạn mà còn không hiểu nữa là chị chịu nhá. Các em nhá. Giảng đến kỹ và chi tiết tỉ mỉ như thế rồi mà các em còn không hiểu nữa Thì chị cũng là cháo thua <laughs> Thì chị thôi chị rửa tay gác kiếm này Chị không uh, tiếp tục dạy cái khóa này nữa đâu Nếu mà các bạn vẫn còn không hiểu là chị rửa tay gác kiếm này Chị không chị không dạy nữa đâu Nhá Bởi vì nói chung là quá tỉ mỉ và cẩn thận với các bạn rồi <laughs> Được không nào Ở trong cái phần tác phẩm này Chị đề nghị các bạn nhớ giúp chị hai điều như sau Điều đầu tiên đó là chúng mình cần phải nắm bắt về hoàn cảnh sáng tác. Điều đầu tiên ạ, cần phải nắm bắt về hoàn cảnh sáng tác. Điều thứ hai, chúng ta cần phải nắm bắt về bố cục. Các em ơi, trong việc phân tích thơ và học kiến thức về thơ thì cái việc nắm được bố cục giống như việc là các bạn có chìa khóa để các bạn mở ra cái cánh cửa mà các bạn đang cần phải đi á. Các bạn đang cần phải bước vào cái căn phòng đấy á Thế nên cái phần bố cục này quan trọng lắm Nếu như các em chia được một cái bố cục khoa học nhá Thì chị đảm bảo một điều luôn Là chắc chắn các bạn sẽ có thể làm gì ạ Chắc chắn là các bạn sẽ có thể tìm ra được cái phương án Để chúng mình xử lý cái dạng đề phân tích đó Một cách hợp lý nhất được chưa nào? Rồi ok, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu ở trong cái phần tác phẩm này Trước khi tìm hiểu ở trong phần tác phẩm, à, chị có một cái à, thông tin dành cho các bạn như thế này. <laughs> À, năm sinh năm mất không cần đâu Em chỉ cần biết là người nghệ sĩ đó đã mất chưa là được rồi Chứ đừng như các anh chị Năm viết về đất nước lại nói rằng là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đi xa các thứ các kiểu các em nhá, chỉ cần biết được rằng là người nghệ sĩ đó đã đã mất chưa Tức là người nghệ sĩ đó đã rời bỏ cuộc đời này chưa là được rồi Ok chưa nào Rồi các bạn ơi để trước khi tiếp tục với cái phần tác phẩm này thì chị sẽ có một số thông tin cung cấp đến các bạn như thế này. Đây sẽ là cái món quà đặc biệt nhất của học văn chị Hiên dành cho các bạn ở trong cái group học miễn phí này và chỉ duy nhất các em mới có được cái quyền lợi đấy thôi. Đó chính là hiện tại chị đang có 30 vé duy nhất ạ. Đây là 30 vé sẽ được giảm tính ra là khoảng 30% học phí được không ạ? À? Của khóa học VIP được không nào? Và như chị đã nói với các bạn rồi Ở khóa học VIP này là cái khóa học mà chúng mình sẽ học hết tất cả mọi thứ nhá Chúng mình sẽ học hết về cả nghị luận xã hội Về cả nghị luận văn học Và về cả đọc hiểu nữa Nhưng mà theo một cái giáo trình mà chỉ riêng có tại học văn chị Hiên thôi Chị đã nói rồi ạ à, cái khóa học VIP này hay nói cách khác là các khóa học của chị Hiên đều đang học theo cái hình thức là thật là chắc kiến thức nền kết hợp với phương pháp và luyện tập để có thể đạt giúp các bạn đạt được cái số điểm cao nhất. Thì chị nói với các bạn rằng là hãy lưu ý giúp chị là sẽ có 30 vé duy nhất dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất và chỉ dành cho các em đang tham gia trong khóa học miễn phí này thôi. Được không ạ? À? Thế nên một lát nữa Nếu như những bạn nào thực sự nhá Ở đây chị nói luôn ạ à, Chị không, chị sợ học sinh lười lắm Chị nói thật đấy Chị không sợ học sinh rốt đâu ạ à. Chị chỉ sợ học sinh lười thôi Thế nên nếu như các bạn cảm thấy mình là cái người rất là lười biếng Mà mình không thể nào mình học được Hay là mình không thể nào mình học online được thì thôi em dành vé đó lại cho các bạn khác giúp cho chị nhá Còn bạn nào thực sự muốn 8 cộng Thậm chí là 9 cộng Chị rất chào đón các em vào trong khóa học của chị Để chị có nhiều thời gian kèm cặp cho các bạn Để chị có nhiều thời gian trao đổi những cái phần kiến thức vừa cơ bản và vừa mở rộng cho các bạn được không ạ? À? Còn lại những ai lười thì chị đề nghị là các em không tham gia khóa học làm gì của, của chị làm gì cho nó tốn tiền và tốn thời gian cả. Chị nói luôn là như thế. <laughs> chị nói luôn là như vậy, trao đổi luôn là như vậy bởi vì vấn đề nằm ở chỗ chị rất sợ học sinh lười không sợ học sinh dốt đâu ạ Bởi vì chị đã từng gặp những bạn mà thực sự là cái ngày đầu chị gặp bạn đấy Bạn ấy không biết một cái gì Thế nhưng mà sau đấy bằng cái sự chăm chỉ của mình Bạn ấy cho chị thấy một điều rằng là Bạn ấy có thể đạt được 8 cộng văn thật Và bạn ấy làm được điều đấy thật nhá Nên đây sẽ là cái món quà đặc biệt nhất dành cho các bạn tham gia cái khóa học miễn phí này Nếu như các em thực sự muốn đồng hành cùng với chị và nghe chị giảng nhiều hơn Học nhiều kiến thức hơn Thì đây sẽ là cơ hội các bạn đừng bỏ qua Đừng bao giờ để hối hận đến lúc nói giá như thì đã không kịp mất rồi nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ạ Ở trong cái phần này chúng ta có ở đây Đó chính là về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiền trong hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiến, chúng mình sẽ cùng nhớ giúp cho chị những mốc thời gian như sau. Chị không định hướng các bạn phải nhớ theo kiểu ngay lập tức nhớ được luôn là bài thơ đó viết năm bao nhiêu mà chị hay sử dụng theo cái tiến trình thời gian để các bạn dễ nhớ nhá. Cụ thể như thế này, chúng ta có 1947, 1948, được không ạ? và gì đây ạ? 1947, 1948 và 1986. Các bạn biết chị liệt kê ra những cái mốc thời gian này để làm gì không? Các bạn biết liệt chị liệt kê ra những cái mốc thời gian này để làm gì không ạ? À chúng ta thấy rằng này, à chúng ta thấy rằng cái thứ nhất nhé, năm 1947 đây là thời điểm Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Được không ạ? Đây là thời điểm Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến nhá. Hãy lưu ý giúp chị điều này, được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp cho chị điều này. Ông ấy đã gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến. Ok chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là trong cái khoảng thời gian ở đây thì Quang Dũng cũng đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng Thế nhưng mà sau đó một thời gian không lâu thì Quang Dũng đã bị điều chuyển sang đơn vị khác và vào năm 1948 Quang Dũng rời xa binh đoàn của mình chưa lâu tại Phù Lưu Tranh, một làng thuộc tỉnh Hà Đông cũ thì Quang Dũng đã viết bài thơ mang tựa đề là Nhớ Tây Tiến. Hay nói cách khác là bài thơ Tây Tiến được viết vào năm 1948 nhá, được không ạ? À? Bài thơ này được viết vào năm 1948 và in trong tập Mây Đầu Ô xuất bản năm 1986. Được không ạ? À? Nên hệ thống theo thời gian như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn rất là nhiều. Thay vì cái việc là chúng mình nhớ ngay là gì nhở? À chúng mình nhớ ngay là à thay vì cái việc ấy là chúng mình nhớ ngay đến năm 1948 thì chúng mình có thể nhớ như vậy để làm cho cái phần viết của chúng mình sẽ hay hơn hay nói cách khác là nó theo đúng cái mốc thời gian như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy nó đơn giản hóa hơn rất là nhiều. Ok chưa ạ? Nhá, hãy lưu ý giúp chị, hãy lưu ý giúp chị. Chị nhắc lại một lần nữa để các bạn nhớ luôn này. Năm 1947 Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến và ở đây thì ông đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Sau đó một thời gian không lâu, Quang Dũng rời khỏi binh đoàn này bị điều chuyển sang một binh đoàn khác. Được không ạ? À? Thì đến năm 1948 khi tham dự một cái đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Tranh, những cái nỗi nhớ niềm thương đã quay trở về bầu bạn Quang Dũng nhớ về binh đoàn của mình, nhớ về thời gian gắn bó với binh đoàn Tây Tiến. Ông ấy đã viết bài thơ này. Và bài thơ này ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến nhưng sau đó thì đã được đổi lại thành Tây Tiến. Và bài thơ được in trong tập thơ Mây Đầu Ô xuất bản vào năm 1986. Xong. Các bạn ơi hiểu không ạ? À? các bạn ơi, trong cái việc nói về gì ạ? Nói về cái cái hoàn cảnh sáng tác hay nói cách khác là năm sáng tác là một cái phần cực kỳ cực kỳ quan trọng đấy. Các em đừng bỏ qua cái này ạ. Bởi vì đây là một cái phần cực kỳ quan trọng nhá. Chị nhắc lại một lần nữa, đây là phần cực kỳ quan trọng và các bạn cần phải lưu tâm giúp cho chị nhá, được không nào? Rồi. Nói về bố cục của bài thơ như sau. Chúng ta sẽ có bố cục của bài thơ Tây Tiến được chia như thế này. Được không ạ? À? Các bạn nhớ luôn giúp chị nhá 14 8 8 và 4 Nhớ không? Nhớ được không ạ? À? 14 8 8 và 4 Ok chưa ạ? Nhắc lại một lần nữa nào 14 8 8 và 4 Ok chưa ạ? Bây giờ chị sẽ bắt đầu làm cái hình thức này là các bạn sẽ thấy đơn giản hóa và dễ hiểu hơn cực kỳ cực kỳ là nhiều này. Bắt đầu tập trung vào đây nhá. Chúng mình sẽ làm theo kiểu là diễn dịch. Diễn dịch ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng mình sẽ tìm ra cái luận điểm trước Hay nói cách khác là cái câu chủ đề trước, được không ạ? Sau đó thì qua cái câu chủ đề đấy thì chúng mình sẽ bắt đầu chia nhỏ ý ra để phân tích và làm sáng tỏ cái câu chủ đề đấy cùng với nhau Ok chưa? Thì ở đây các bạn sẽ thấy 14 này mình sẽ lại tiếp tục có một cái bố cục nhỏ hơn nhưng trước tiên nhá. Các bạn sẽ <laughs> lưu ý giúp chị như sau. Các bạn sẽ lưu ý giúp chị như sau này. 14 câu thơ đầu nói về hình ảnh người lính Tây Tiến. Được không ạ? À? Trên phong nền của thiên nhiên miền Tây và cụ thể là trong những chặng đường hành quân gian khổ núi đồi trùng điệp được không ạ? À? Nhắc lại một lần nữa nhá Hình ảnh của người lính Tây tiến trên phong nền của thiên nhiên miền Tây Trong những chặng đường hành quân gian khổ Xong tám câu thơ tiếp theo Là hình ảnh người lính Tây tiến Trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại Được không ạ? À? Và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo được không nào? Tiếp tục, 8 câu thơ tiếp theo Vẫn là hình ảnh người lính Tây Tiến Được chưa ạ? À, và nhưng bây giờ là một cái bức ảnh chụp trực diện hình ảnh người lính Tây Tiến Mang trong mình bốn cái vẻ đẹp Đó là vẻ đẹp hào hùng Đó là vẻ đẹp hào hoa Đó là vẻ đẹp lãng mạn Và đó là vẻ đẹp bi tráng được không ạ? À? Hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok chưa ạ? Và cuối cùng là khúc vĩ thanh về những chiến binh Tây Tiến, được không ạ? Thêm một lần nhắc lại, củng cố lại về hình ảnh của những người lính Tây Tiến trong cái bài thơ này đối với độc giả. Các bạn sẽ thấy nếu như chúng mình chú ý một chút, thì cái mẫu số chung mà chúng ta có ở trong bốn cái đoạn thơ này đều là gì ạ? Đều là đây hình ảnh người lính Tây Tiến, hình ảnh người lính Tây Tiến, hình ảnh người lính Tây Tiến và hình ảnh người lính Tây Tiến. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ấy là cái bài thơ mà nhà thơ Quang Dũng đã phục dựng lại bức tượng đài. Bức tượng đài. Bất tử về những chiến binh Tây Tiến thủa ấy về những chiến binh Tây Tiến thủa ấy Được không ạ? À? Về những chiến binh Tây Tiến thủa ấy Ok chưa nào? Và nó cũng giống như là một cái nén tâm nhang Để Quang Dũng kính cần nghiêng mình dâng lên Anh linh của những người đồng chí, đồng đội của mình đã hy sinh Trong những cái trận chiến đấu và trong những cái ngày đầu hành quân gian khổ Ok chưa ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhá Lưu ý giúp chị là như vậy Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi thứ được tái hiện ở trong này đều là kỷ niệm Đó không phải là của hiện tại ạ à? Được không ạ? À? Nó không phải là của hiện tại Mà chúng ta thấy ở đây đó chính là gì nhở? Ở đây đó chính là những kỷ niệm và chúng ta nhìn thấy những cái kỷ niệm đấy nó giống như là những cái thước phim quay chậm Quay trở về với những chiến binh Tây tiến thủa ấy Và chúng ta nhìn thấy ở trong này Đó chính là cái tình cảm chan chứa yêu thương Mà Quang Dũng đã dành cho những người đồng chí, đồng đội của mình Trong khoảng thời gian gắn bó với binh đoàn Tây Tiến có điều gì đẹp thế này chăng? Bằng gì ạ? À? Bằng cái thứ tình cảm của những người đồng chí đồng đội dành cho nhau. Họ là những con người cùng nguồn gốc xuất thân, họ là những con người cùng chung lý tưởng và họ đã trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp như thế để rồi khi rời xa binh đoàn, Quang Dũng đã thêm một lần nữa quay trở về, đi về, một mình đi về cái niềm thương nỗi nhớ để khắc tạc lại những cái hình ảnh thân quen vừa giản dị nhưng cũng vô cùng hào hùng, bi tráng và lãng mạn của những chiến binh Tây Tiến thủa ấy. Ok chưa ạ? Đây là phần bố cục, phần này cực kỳ quan trọng các bạn nhá Nó sẽ liên quan mật thiết tới cái việc chúng mình phân tích như thế nào Nên các em chú ý giúp cho chị, được chưa ạ? Để nói về cái việc phân tích bài thơ Tây Tiến Được không? Để nói về cái phần phân tích bài thơ Tây Tiến ở đây Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Chúng mình có 14 câu thơ đầu tiên ở đây ạ Chúng mình có 4, 14 câu thơ đầu tiên ở đây Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc quỳu dốc thăm thầm Heo hút cồn mây súng người trời Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Nhà ai pha luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước nữa Gục lên súng mũ bỏ quên đời chiều chiều oai linh thác cầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người, nhớ ôi tây tiến cơm lên khói, mai châu mùa em thơm nếp sôi. Điều đầu tiên chị muốn các bạn thực hiện giúp cho chị, đó chính là các bạn cần phải học thuộc bài thơ này. Việc học thuộc bài thơ là một trong những điều vô cùng quan trọng đấy. Bởi vì nếu như các bạn không học thuộc bài thơ ấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là tự ti khi bước vào phòng thi. Người ta cho thơ thì không sao, nhưng người ta mà không cho thơ thì các bạn định xử lý thế nào trong cái thời điểm đấy? Các bạn định ra về tay trắng à? Định không không để phần nào định ra về tay trắng à? đúng không? Nhá, hãy lưu ý giúp chị phần này, được không ạ? Thì cụ thể cái phần phân tích đoạn thơ này như thế nào, buổi ngày mai chị sẽ làm cùng với các bạn. Còn ngày hôm nay các em ơi, thời gian trôi nhanh chưa? Chúng mình đã học được một tiếng rồi đây ạ. <laughs> các bạn ơi, thời gian trôi nhanh chưa? Chị chỉ có thể dùng cái thời khoảng thời gian đó để có thể học cùng với các bạn thôi Nhưng các em thấy không ạ, à? chúng mình học cùng với nhau một tiếng rồi đấy ạ à. Chứ không phải là là ít đâu Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều các anh chị 2K3 nói rằng Chị ơi em không hiểu sao học với chị thời gian trôi qua nhanh kinh khủng Và đúng là trong cái khóa học 10 ngày vừa rồi có những cái hôm học 4-5 tiếng Nhưng mà các anh chị vẫn không thấy mệt tí nào bảo là học lâu nhưng mà công nhận là sướng thật Và chính vì sướng Thế nên là chẳng cảm thấy mệt gì cả Chẳng biết là thời <laughs> gian trôi qua gì cả Đấy Phân tích cụ thể 14 câu thơ này như thế nào Chị hẹn các bạn vào buổi ngày mai Buổi thứ hai của khóa học không đồng này Các bạn nhá Ok chưa nào Đồng ý với chị không Đồng ý với chị là như thế không ạ à? Rồi, ngày hôm nay cực kỳ đông đảo các bạn đã tham gia ở đây cùng với chị trong cái buổi khởi động đầu tiên Và điều đó khiến cho chị cảm thấy rất là vui, có thêm động lực ấy để phấn đấu Nhiều, nhiều, nhiều, thật là nhiều <laughs> Mai dạy ai tiếng luôn đã trời với cái đứa này tham thế nhở Tham kinh khủng luôn đấy Rồi nếu như mà ai muốn học nhiều hơn Hay là để chị đồng hành cùng Thì đừng quên nhá Là đang có 30 suất giảm 30% học phí khóa VIP ở trong khóa VIP này thì các bạn sẽ được học về tất cả những cái gì hay ho nhất, đặc biệt nhất để các bạn chinh phục 8 cộng 9 cộng trong kỳ thi sắp tới. Nên phải nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay và luôn để mất đừng mất suất được không ạ? Đừng mất cái suất này, đừng để lọt vào tay người khác. Nhưng chị nói rồi đấy, ai lười biếng ai lười biếng thì thôi để nhường lại cho người khác nha. Đồng ý không? Rồi, các bạn ơi, có lẽ là chúng mình sẽ dừng ở đây thôi Và chị hẹn các bạn vào buổi tối ngày mai Đừng quên buổi tối ngày mai vẫn có hẹn với chị vào khung giờ này nha Được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi tối ngày mai nhá Bye bạn xin chào và hẹn gặp lại nhá Tạm biệt